tranh thoát từ sanh đền kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như theo hình ta thọ quả bao phận minh kết thành Sampe santa awera hon tu sukita hon tu ninduka hon tu abya bacca hon tu anika hon tu Dika yuka hon tu aruka hon tu sampanti he samin jan tu suki antanang Pariharan Hariharan Tutukkhapanta Cha kha Nindukha Vayampanta Cha Nimpanya Sukampanta Cha nis tu Nisoka Hontusabe no Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lương hãy cho được sống lâu đừng có bình hoàng hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy như mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh một lượt được dạ yeah. thì ở đây nói là hỏi là nhãn thức sanh trước rồi sau đó tới nhịn nhị thức phải phải chăng thì con thấy là cái tâm ngũ song thức này nó không thể cùng một lúc mà nó sanh lên một lượt được thì hãy à, tâm này sanh rồi tới tâm kia chứ không thể cùng một lúc mà hai cái vừa nhãn vừa nhĩ mà sanh cùng một lượt nhưng vì à, à, cái cái cảnh này nó nhanh quá thành ra có khi mình nói là à, cái nhãn thức sinh trước rồi mình dĩ thức sinh sau có nghĩa là thấy trước rồi nghe nhưng mà bởi vì nó à, sanh lên cái cái cái cảnh nó hiện lên quá nhanh cảnh sắc cảnh thinh này hiện lên quá nhanh cho nên ờ, có khi mình mình nghĩ là cái nhãn trước rồi cái nhị sau nhưng mà cũng như cô pháp nguồn nói có thể là nhị trước rồi nhãn sau cũng không chừng bởi vì nó sanh nó hiển bài cái cảnh sắc cảnh thinh nó hiển bài quá nhanh thành ra chúng ta có thể phân biệt là cái này trước cái kia sau nhưng mà về cái bắt cảnh thì con nghĩ là hai cái tâm nó không thể bắt cảnh cùng một lượt mà cái này bắt cảnh rồi cái kia nhưng vì nhanh quá thì chúng ta phân biệt nó là cái này trước cái kia sau dạ ờ, còn nếu mà nói về cái điều kiện để mà uh, bắt cảnh á, về uh, điều kiện về cảnh rồi về ánh sáng rồi về sự chú ý rồi gì đó thì con không có nhắc đến mà con chỉ có ý kiến như vậy à, không biết đúng hay không thầy nếu đúng thì à, hay sai thì thầy sợ cho con biết đây là ý kiến của con về câu hỏi số 2 là như vậy dạ con xin trả máy cho thầy <laughs> rồi qua ngồi chung giống với lại pháp ngược lào cay luôn <laughs> chung giống pháp ngược lào cay luôn <laughs> rồi mời tiếp dạ con thưa thầy dạ thầy à, pháp nguồn lào cai ơi pháp nguồn lào cai nhớ nha kỳ này thầy về pháp nguồn dẫn thầy lên à, đỉnh núi xong rồi để ở đó không dẫn xuống à, không cho thầy xuống luôn dạ con thưa thầy về câu hỏi này á là câu hỏi là khi một người vừa xem phim vừa nghe tiếng nói khi đó tâm nhãn thức xanh trước sau đó tâm nhĩ thức xanh phải trang dạ câu hỏi này không đúng ạ dạ vì uh, trong một búng tay thì có tỷ tỷ sát na xanh và nó cũng rất là nhiều tỷ tỷ cái lộ trình tâm uh, sanh lên lộ ngũ lộ ý nối tiếp nhau À, để mà hiểu được à, một cái phim đó nói cái à, có cảnh gì và có tiếng nói như thế nào thì ờ, à, phải có rất là nhiều lộ à, lộ lộ ngũ à, nối với lộ ý à, ngũ ý ngũ ý xen kẽ với nhau đối với à, lộ lộ ngũ thì sau khi có lộ lộ ngũ phát xanh ấy, lộ ngũ thì chỉ một sát na thấy chỉ có thể thấy thôi nhưng mà để hiểu được cái lộ ngũ đó thì phải có 6 giai đoạn đó là Ờ, lộ nhãn môn lội núi góp à, ờ, núi góp sắp cảnh rồi hình thức rồi biểu tri rồi sau đó thì mới biết à, là ý nghĩa tức là rất là nhiều lộ còn để nghe một âm thanh thì cũng có 7 giai đoạn ít nhất là 7 giai đoạn đó là lộ nhĩ môn rồi nội cũng nối góp cảnh vừa qua rồi sắp tiếng địch thinh à, địch thinh danh rồi à, lời nói lời nói rồi biểu tri tức là rất là nhiều lộ mình mới nhận ra được một cảnh và một âm thanh do đó nó không có tuần tự như là câu hỏi là tâm nhãn thức sanh trước rồi tâm nhị thức sanh sau mà nó có rất nhiều lộ xen vô đó sau ngũ ngũ là nhiều ý và sau nhiều lộ ý thì cũng nhiều nhiều lộ ý thì mình mới hiểu được một cảm mới hiểu được một âm thanh dạ đó là câu trả lời của con à đúng rồi đó pháp môn là cái <laughs> từ từ để đó tính sau <laughs> <laughs> dạ con trả lời như vậy dạ con tiếp tục lãnh chứng thưa thầy <laughs> rồi sắp hàng với pháp rồi là con cho đủ bộ cho nguyễn lên sắp hàng luôn cho đủ bộ luôn <laughs> cho nguyễn nào là sắp hàng cho đủ bộ đi rồi mời quý vị tiếp nha dạ thưa thầy con thôi đi đi luôn một một một xuồng luôn nguyên một nhóm ăn trứng cho nó vui thầy ơi à, con xin trả lời câu hỏi dạ con cảm ơn cô Meta cảm ơn siết pháp nguồn lào cai cho con biết tín hiệu ạ à. à, dạ con cảm ơn cô Nhung Dạ thưa thầy, câu số 2 Khi một người vừa xem phim vừa nghe tiếng nói Khi đó tâm nhãn thức sanh trước Sau đó tâm nhị thức sanh phải chăng Thưa thầy, nếu như tính theo cái lộ trình tâm á, thì nếu như mà cái cảnh nó xuất hiện mà à, lộ nhãn à, hay hay là lộ à, nhãn nhĩ à, năm năm cái lộ ngũ môn đó đó nếu như không có sự chú ý thì à, cái nhãn thức hay nhị thức nó đâu có nhất thiết là nó phải sanh lên thí dụ như uh, <laughs> để còn nói hoặc là có thể là um, cái âm cái tiếng nói đó thì tiếng nói nếu không phải ở trong uh, tại con không hiểu không rõ cái câu hỏi của thầy là cái tiếng nói đó là trong cái phim đó hay là tiếng đó nói đó là một cái âm thanh nói của một ai đó ở bên ngoài nói thì uh, nếu như mà xem phim nhưng mà tiếng nói đó không phải từ trong trong uh, trong cái phim đó Ờ, nó phát ra thì cũng đâu có thể nào xác định được là cái nhãn xuất hiện trước hay là cái nhĩ xuất hiện trước được đâu thầy uh, chờ con chút xíu để con <laughs> suy nghĩ ờ, vừa xem phim nếu như không uh, uh, còn nếu như mà có khi khi xem phim á, thì uh, nếu không có sự chú ý thì uh, mình không có nghe âm từ ở trong trong trong đó mà mình nghe bên ngoài thôi <laughs> dạ đúng rồi con chạy vòng vòng tại vì câu trả lời của con là không nên nói thế tại vì không có không có thể nào mà xác định được cái thị thức xanh mà cái đó là do cái sự chú ý của mình thôi nếu không có sự chú ý thì nó cũng không có xanh lên dạ thôi con xuống con ăn trứng ờ, chung mà dạ con xin phép được xuống bích ạ à. <laughs> tưởng gì hay lắm tưởng ngon lắm <laughs> chạy vòng vòng vòng vòng chạy vòng núi luôn <laughs> đi theo pháp nguồn lò gai luôn rồi chắc thua luôn rồi thua con này luôn lâu lâu đó khó chút xíu thua giờ hai người xem người vừa xem phim vừa nghe tiếng nói à, mắt bắt cảnh sát hoặc là tay bắt cảnh thinh đúng không đúng không quý vị mắt bất cảnh sắc và vai bất cảnh thân đúng không thì giờ tâm gì sẽ lên chết được lắc <laughs> được lắc chặt <laughs> luôn khai ngũ môn sanh trước nhãn <laughs> dĩ sanh trước khai ngũ môn sanh trước <laughs> mới thấy nhãn là dĩ tùy theo sau đó đâu bao giờ có nhãn có lộ nào mà nhãn tới nhãn thức sanh rồi tới dĩ thức sanh liền không có lộ nào chưa thì đâu có <laughs> bị gạt rồi không biết hồi ngồi nó cãi làm gì có chuyện mà nhãn thức xanh là nhĩ thức xanh hay là nhĩ thức xanh nhãn thức xanh các cũng không sanh trước thôi đâu có tính được không rồi xào thử xào thử ờ. Dạ, lên lên cùng núi với lại ờ, pháp nguồn vào cai đi vòng vòng <laughs> như pháp nguồn vào cai đi vòng vòng cho vui dạ. rồi câu thứ ba dễ nè thứ ba là nhắc lấy 10 điểm được nè khi sát na tâm đạo sanh khi sát na tâm đạo sanh liền sau đó sát na tâm quả sanh rồi tâm đạo cao hơn sanh tiếp rồi sát na tâm đạo cao hơn sanh tiếp Đấy, cứ như vậy cứ như vậy cho đến sát na tâm quả a la hán cuối là viên mãn phải chăng cứ như vậy cho đến sắc na tâm quả ao tháng cuối và viên mãn phải chăng Rồi, con này dễ ha, con này lấy 10 điểm dễ dàng ha. Rồi xin mời quý vị nha. Đừng đi theo ờ, pháp nguồn lào cai nó xui lắm. <laughs> theo lên núi chạy vòng rồi. <laughs> dạ thưa thầy sao mà zoom im thế con thử trả lời câu này bởi vì là con trả lời thì sai mọi người đi theo thầy lại hãy nói là đi theo phong nguồn là, là tội con lắm chẳng qua là con đỡ chống dung thôi dạ thưa thầy là khi sát na tâm đạo xanh liền sau đó sát na tâm quả xanh rồi sát na tâm đạo cao hơn xanh cứ như vậy cho đến sát na tâm quả an hán cuối và viên mãn phải chăng dạ thưa thầy thì theo con được biết thì là khi mà một mà mà đắc đạo thì khi đó uh, cũng đắc quả liền uh, uh, uh, ngay trong lúc đó ạ và khi mà đắc đạo thì đắc quả uh, không không chậm trễ ạ nhưng mà khi mà nhưng mà các cái các cái uh, các cái lộ lộ tâm uh, đắc đạo và lộ à, lộ đắc đạo lộ đắc quả thì nó khác nhau nó à, nó nó không nó không giống nhau ạ vâng. nhưng mà khi mà đắc đạo thì sẽ đắc quả luôn lúc đó ạ dạ. con xin được trả lời như vậy có gì không thầy bổ sung thêm cho con câu này cũng dễ ha xà thấu xà thấu kệ cho 10 điểm ha <laughs> không có lộ tâm nào kỳ cục vậy ha <laughs> không có lộ tâm nào đạo quả đạo quả liên tục <laughs> không có lộ tâm nào hết khác nhau hết ha lên tương tự ha rồi ăn ủi ha ăn ủi có người là cái 10 điểm à, giờ dắt công công trình dắt uh, Nguyễn nè của Nhung của ta rồi Ờ, Tina đi vòng vòng núi mệt quá trời <laughs> rồi câu số 4 thì không nên nói thế <laughs> không nên nói thế Rồi câu 4 Khi cảnh ngủ tiếp xúc năm căn Khi cảnh ngủ tiếp xúc năm căn Liền sau đó Liền sau đó năm thức sanh khởi Phải chăng? rồi ngon ông dạ ha à, tranh thủ lấy 10 điểm ra ai lấy được nhiều điểm nay quán quân <laughs> rồi chú biết dạ, thưa thầy con xin trả lời câu này à, khi cảnh ngũ tiếp xúc năm căn à, liền sau đó năm thức sanh khởi phải chăng dạ thưa thầy câu này à, không không có đúng ạ bởi vì là khi mà ví dụ khi mà tâm khai ngũ môn mà um, à, lộ ngũ môn mở ra thì nó sẽ bắt uh, uh, ví dụ như là uh, cảnh uh, sắc á, thì nhãn thức uh, nhãn thức nó nó nó sanh khởi uh, hoặc là nó bắt cảnh thanh thì nhị thức sanh khởi bắt ờ, cảnh khí thì thiệt thức sanh ập ờ, tỷ thức sanh khởi bắt cảnh vị thì thiệt thức sanh khởi bắt cảnh xúc thì thân thức sanh khởi cho nên là nó nó nó sẽ nó đặt cảnh nào thì thì cái thức đó mới sinh khởi chứ không phải là nó sinh liền một lúc ạ à. con xin được trả lời như vậy có gì sai không thầy bổ sung thêm cho con rồi xa thử xa thử ha <laughs> dễ quá ha à, à cánh ngủ tiếp xúc năm căn làm lúc được lần chuyện này không xảy ra ha <laughs> rồi coi dễ cho tám nguồn là gai được 10 điểm nữa hai chục điểm sướng quá ha này sướng quá nay tưởng là ôm trứng đi vòng rồi <laughs> đúng rồi nhưng mà học lên nói thì đâu tính điểm người ta tính điểm người nào nó phát biểu mới tính điểm chứ ngồi dưới chắc chắn nữa tính gì câu số 5 <laughs> câu số 5 khi cảnh pháp hấp dẫn phải đẹp phải khi cảnh pháp hấp dẫn đẹp tiếp xúc với nhãn căn thì cảm pháp hấp dẫn đẹp tiếp xúc với nhãn căn sẽ là nhân là duyên sanh tham ái phải chăng sẽ là nhân là duyên sanh tham ái phải chăng ai ngồi dưới nó nói là không tính điểm nha thông báo trước nha còn bị phạt nữa nha <laughs> phạt lỗi bên kia là trong đá banh kia là việt vị đó rồi xin lỗi cho bạn mời quý vị nha giá dạ. nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá dạ không biết dạ cảm ơn cô Phật nguồn cho biết đã nghe được dạ con xin trả lời câu này với thầy dạ câu này là câu số 5 khi cảnh pháp hấp dẫn đẹp tiếp xúc với nhãn căn sẽ là nhân là duyên sanh tham ái phải chăng thế Thầy cảnh Pháp á, dầu hấp dẫn, dầu đẹp, dầu xấu gì á, thì cái đó là do cảnh Pháp tức là lộ ý rồi thì đâu có tiếp xúc với nhãn căn Thầy. Chỉ có ờ, cảnh ngủ thì mới tiếp xúc với nhãn căn thôi Thầy. Thành ra cái câu này nói vậy là không đúng Thầy cảnh pháp thì không có tiếp xúc với nhãn căn mà do là ờ, cái lộ ý là tưởng ra vậy thôi chứ không có hay là hiện ra trong cái tâm thức thôi chứ không có tiếp xúc với nhãn căn và dạ, con không biết cái ờ, câu trả lời của con vậy là đúng hay không thầy và dạ, xin con xin trả mít cho thầy Rồi đến Pháp Nguồn Lào Cai, ờ, ờ, giơ tay muốn nói gì đó đó, mà Pháp Nguồn Lào Cai luôn. Dạ, thưa thầy con xin được trả lời câu này à, cái cảnh pháp ở đây thì con thấy là cảnh pháp nó bắt được luôn cả sáu sáu cảnh luôn là à, nhãn nghĩ ừm, à, năm cảnh ngũ đi nên là một cảnh cảnh pháp ấy, là, là nó đã bắt được sáu cảnh luôn thì khi mà cảnh pháp uh, hấp dẫn đẹp tiếp xúc với nhãn căn thì sẽ là nhân duyên sanh tham ái về trong thì câu này thì cũng không nên nói thế bởi vì là khi mà ừ, khi mà con ờ, cái là cái lộ ờ, lộ lộ trình tâm đó, thì khi mà cái cảnh rất lớn đó, thì mà nó nó cho được cái cái gọi là gì nhỉ? nó có cái cảnh lớn đó, để mà nó nó nó hấp dẫn đó, thì nó sẽ uh, khi mà cuối cái cái cái à, bảy cái lộ đồng tóc ấy rồi à bảy cái cái cái tâm cái giáp à, đồng tóc ấy rồi thì nó sẽ có cái na cảnh đã dạ, có hai na cảnh nhưng mà cái cảnh đó hấp dẫn cho nên là nó nó nó nó chỉ có hai đến một hai là cảnh thôi rồi tiếp tục nó sẽ trở về cái cái tâm hộ kiếp à, cho nên là cái câu này cũng không nên nói như vậy ạ con xin được trả lời như thế <laughs> cái này cái này ta kêu là, là thường cận nghi duyên đó tức là cái thói quen rồi dắt phải đi vòng vòng nó quen <laughs> quen bật rồi nó dắt đi vòng vòng vòng vòng vòng đặt lắc <laughs> rồi, rồi cô mới ta trả lời đúng á sao mời Tina ha. Dạ, um, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ, um, à, lạc là um, thuộc về thân, còn hỷ uh, thuộc về uh, um, thuộc về uh, hỷ là thuộc về tâm thư thư thư thầy. Dạ con xin hết. Rồi, giờ người ta hỏi rõ hơn là mình sẽ trả lời sao đây. Thì thân thức thọ lạc thuộc về thân hay là nó là thân hay là tâm? Thân thức thọ lạc là thân hay là tâm? và pháp nguồn là cai lên coi. Dạ thưa thầy, thân thức thọ lạc thì cái thọ lạc đây thuộc về thân thưa thầy mình sẽ thoát được xuống vách ạ rồi cô ờ, Hồng Dung ờ, lên ờ, nói thử là thọ lạc là, thân hay là tâm rồi cô dung Dạ, thầy nói là thân thích thọ lạc thì nó là thuộc về thân rồi thưa thầy. Thầy đã nói câu hỏi rất là rõ ràng, thân thích thọ lạc thì nó thuộc về về về về thân. Nhưng mà cái ờ, cảm nhận là cái à, thần à, là nh, nh, bên thân nh, nhận chưa còn nó thuộc về thân ạ. Dạ. Thọ lạc thuộc về thân. như vậy dòm dòm bản nêu thân thức thọ lạc nó thuộc về, về thân nghe thuộc tâm rồi mời quý vị dạ thì nói à, nếu mà thân thức thọ lạc thì nó thuộc về tâm dạ, tâm à, tâm thân thức thọ lạc nhưng mà thọ lạc thì nó ở trên thân còn nó là tâm thân thức thọ lạc thì nó thuộc về tâm rồi xà đúng cho quý vị thấy phân biệt cho rõ ha thân thức thọ lạc mặc dù mà nói là nó, nó, nó, nó là thân nhưng mà thực sự bản thể nó là tâm chứ nó không phải là thân nhưng mà nó nương nơi thân thôi nha quý vị chứ mà nếu mà nói thân thức thọ lạc mà thuộc về thân nó là thuộc về sắc pháp là trật ha nó không phải vậy mà nó là tâm nó thuộc về tâm nó là thức mà nó là thức thuộc về tâm à, cho nên phải để chút xíu cho nó coi chừng mình lộn cái pháp mình bắt ra cái thành uh, danh pháp mà thành sắc pháp đó, là mệt ha rồi đó là vấn đề cho, cho, cho, cho nhớ rõ là ha bạn có gì ha rồi còn hí à, còn hỷ thì nó phải thuộc về tâm chính xác rồi nó thuộc về thọ hỷ thọ là tâm sở thọ à, mà nó đồng sanh à, trong những cái tâm có liên hệ đến hỷ ừ. à, hỷ chỉ có mặt trong những loại tâm thôi chứ không có à, liên không có dính dáng gì tới cái vụ thân ha à, thì như vậy đó là cái hỷ quyền rồi nắm được ha rồi ưu quyền đô nó xin trí giác ưu quyền cái chi là sự bất an thuộc về tâm à, này thuộc về tâm luôn ha sự khó chịu thuộc về tâm trạng thái cảm thọ bất an khó chịu sanh từ tâm xúc sự cảm giác bất an khó chịu sanh từ tâm xúc đây gọi là ưu quyền à, đó là gọi là ưu quyền thì nói gọn hơn là sự cai quản là quyền là sự cai quản nha. kiểm soát các phát đồng sanh cùng chịu cảnh buồn chán khó chịu bất mãn không hài lòng chấm chấm chấm nội tâm à, thì như vậy là ưu quyền là nó có một cái sự kiểm soát sự cai quản những cái pháp nào sanh chung đó cùng chịu luôn cái sự buồn chán nó là buồn chán nó kéo nguyên bày theo ha nó buồn chán theo nó luôn à, thì đó là, là ý nghĩa như vậy thì phận sự của nó là nó điều hành các pháp cùng hiện hữu là những pháp mà sanh chung đó, đó hiện hữu chung cái đó, đó biết và đón nhận cảnh không vui cảnh bất mãn không hài lòng nơi tâm đó là phận sự của ưu quyền à đó là cái, cái, cái được gọi là ưu quyền nó là như vậy rồi chi pháp tâm sở thọ đồng sanh trong hai tâm sân thọ ưu và đây là chi pháp nó nó chỉ có mặt trong những tâm sân thọ ưu ha thì như vậy gọi là ưu quyền đúng không rồi một cái nữa là xã quyền Ubekin trí giá xã quyền rồi cái chi là sự không vui không buồn thuộc về tâm trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc sự cảm giác không khổ không lạc từ tâm xúc đây gọi là xả quyền sự cai quản kiểm soát các pháp đồng sanh quân bình tâm trước đối tượng à, tức là khi quyền nó trở thành một cái quyền thì nó có khả năng kiểm soát các pháp mà sanh chung với nó à, được quân bình à, được tâm được quân bình trước đối tượng à, là thì khi như vậy mới được gọi là xã quyền các vị à, phận sự là điều hành các pháp đồng hiện hữu biết và đón nhận cảnh trong trạng thái quân bình thản nhiên với đối tượng thì như vậy phận sự của nó chính là xã quyền chi pháp là tâm sinh thọ đồng sanh trong các tâm thọ xã à, đó là được gọi là xã quyền rồi rồi như vậy chúng ta có cái xã quyền là một cái loại cảm thọ xã à, nó có khả năng điều hành các pháp đồng hiện hữu với nó đón nhận cảnh trong trạng thái quân bình thiền với đối tượng thì khi đó chúng ta được gọi là xã quyền còn những cái pháp như là cũng là có xã nhưng mà không thể được gọi là xã quyền nhé quý vị chẳng hạn như nhãn thức thọ xã nhĩ thức thọ xã tỷ thức thọ xã thiệt thức thọ xã là kháng ngũ môn thọ xã vậy đó nó, nó làm việc một cách máy móc thì, thì nó do phản ứng tự nhiên khi tác động cảnh ha thì cái đó nó chưa được gọi là xã quyền được à, khi nào nó sanh trong những loại tâm khác thì nó mới có một cái khả năng là cái quyền hành để cai quản những pháp đồng sanh chung như nó để mà quân bình tâm trước đối tượng thì khi có được như vậy thì chúng ta mới được gọi là xã quyền thì qua cái câu mình sẽ thấy là sự cai quản kiểm soát các pháp đồng sanh quân bình tâm trước đối tượng thì khi đó chúng ta mới gọi là xã quyền tức là nó điều hành các pháp đồng hiện hữu biết và đón nhận chánh trong cái trạng thái quân bình thản nhiên à, thì như vậy chúng ta có được cái chỉ pháp là xã quyền trí giác và xã quyền rồi như vậy hôm nay mình học tới đây ha tới đây là vừa phải lẽ để cho quý vị có thẩm thấu vô học nhiều quá làm nó rối à, như vậy mình học được uh, cũng khá nhiều ha rồi dạ, à, đây ngừng ha thì do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nha cả hai nam mô tà giá nam mô tam ma giá nam mô sanh khả giá rồi mời em xin Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc ờ, Thầy luôn được an vui. Con kính mời Thầy nghỉ ngơi ạ. À. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe Pháp. na Untamangena vandehang padapansun varuntamang puntheyo kalito doso punto kamatutang mamang na tham Untamangena Vandehang tham Chaduitang Warang Thamme tu. Dạ con kính thỉnh ờ, Đại Đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. À. Dạ con kính thỉnh ờ, Đại Đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. À. Nam mô Bổn Thầy Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya cái tiền cái còn tình không tính nam mô Buddhaya nam mô Thamaya nam mô Sankhaya Kính Thiên chúng con xin thành kính à, đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng chúng con thành kính đảnh lễ ngày chư đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng à, thân chào với tu nữ và toàn thể trong phật tử à, giờ đây con xin được phép đại diện ngài chư đức cũng như chư tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho phật tử nam mô thầy ạ Kỳ <coughs> chi tăng ba ti tăng tam ma hang kia pa me wa cha me cha tu cha pe po ren do sang ka pa chan do pan na ra so ya tha mani cho ti ra so ya tha sa pe ti yo vi va chan do cha pa ro ro vi na cha tu ma te po va ton ta ra yo so khi Đề ca na se le cha cha cha ta ta pa pa rom tham ma than te no sau ดีกาโยโกภวะพิวาดนาสีเลชเนจาวตาปจายโนจัตตารมธรรมาวาทันเตอายุวันโนสุกังปาลังcác quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tổ kịp thời đến người giả cầu xin những sự xê xét chân chánh cho được chọn đủ đến người giả như trăng trong ngày rằm bàn chẳng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc uy bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện tây atalatha suketa gulaha putasa chanen arora sukita ho hisaha sape hệ nhà ti phi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích được sự an vui được sự tăng hoa trong đường Phật đạo à, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn à, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thể cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn à, cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn sa thứ sa thứ sa thứ chúng con thành kính tri ân sư đã chúc phúc cho chúng con ạ. À. Con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya Devata Santi Viharawasini Thupe Kare Bodhikare Tahin Tahin Ta Thammadane Navavantu Pujita Santin Karonte Thawihara Mandale thế ra cha mẫn cha na wa ka cha vinh ka wo sara mi ka da na pati upasaka gama cha de sa ni gama cha in sara sampa na ta sukita wan tu te cha la pu cha ye pin cha an da sam pa wa sang se da cha ta atha wo pa ka ti ka ni u ya ni kang tham ma wa lang pa tin cha te sam pe pi tung than sa ka ron tu sam kha yang tha tu chi rang sa tang tham mu tham man tha ra cha pung ka la sang kho ho tu sa mong khô wa an ta ya cha hi ta ya cha am he rak khan tu san tham mu sampe bi thamma chalino mun thinh sampa phu này ya ma thamma riyam pa we đi te y đăng